Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ tướng Bình Long Vlog, kênh chuyên cung cấp các ván đấu của các danh thủ cờ tướng hàng đầu Trung Quốc và Việt Nam. Hãy nhớ theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về cờ tướng. Xin cảm ơn. Was wrong